chờ mong cuối con đường nhớ lắm đôi bờ vai anh tiếng anh cười và nghe anh khẽ hát nắm lấy đôi bàn tay em giữa trời thu và rồi đặt lên nụ hôn tan vào cơn mưa có anh về đây trong giấc mơ yêu ý thích những hạt mưa rơi gió cuốn theo từng trưa mong nhớ lắm đôi bờ vai anh cool.